Hello anh em Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình Thì hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em cái quả kèo với cái số vốn là 6M anh em nhé Thì với cái số vốn 6M này thì mình có thể giúp cho một người được Trong cuộc sống nó sẽ an nhàn hơn nhé Thì mọi người cùng xem cách mình chơi như thế nào anh em nhé Thì nay mình lên cái video này cũng chỉ muốn gọi là tâm sự cho anh em thôi là mọi thứ mình làm được thì anh em đều làm được anh em nhé mình có thể làm ra được những cái mà mọi người cần thì mọi người cũng tự làm được anh em nhé nên anh em cứ tự tin đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm sao để soi ra cái cầu chạy đều và đẹp nhé anh em nhé tiếng này mình vào sấp đôi nhá cầu đang chạy bẹt khả năng cao tiếng này sẽ chạy một một anh em nhé mình sẽ hướng dẫn cho anh em thế nào cách nào để soi cầu cho hợp lý nhá anh em nhé ok tiếng này là hút anh em nhé anh em nào mà đang đoạn nằm trồng chất đấy đang cái quản trong cuộc sống thì liên lạc Zalo cho mình nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em để anh em có cuộc sống nó an nhàn hơn nhé để anh em qua được cái giai đoạn khó khăn anh em nhé anh em cứ yên tâm tiếng này mình đi lẻ anh em nhé cầu đang chạy 11 thì mình đi theo cầu anh em ạ mình không không bẻ cầu anh em nhé ok tiếng này lại húp tiếp anh em nhé đây thực sự với anh em ấy cách chơi nó rất đơn giản nó không khó như anh em nghĩ đâu anh em nhé mình cứ đi theo đúng cầu mình chơi mình đừng bẻ cầu là được anh em cái thứ hai nữa là cái tâm lý tham của mình cái lòng tham của mình thì mình cứ chơi thôi cái thứ ba nữa là mình đánh hay bị lú cầu anh em nhé nhớ anh em lú cầu hầu như là sẽ thường thường không nhìn ra cầu anh em ạ đây cái nữa những cái gì mình chia sẻ còn một cái số vốn từ 1M, 2M, 3M, 4M thực sự anh em là anh em đi nhậu cũng hết thôi thay vì đi nhậu anh em nên đầu tư một cách chính đáng để cho cuộc sống nó ổn định hơn anh em nhé mình cũng có thể kiếm từ số vốn từ 2 3M mà mình có thể lên hàng trăm M được thì anh em cũng có thể làm được anh em nhé mình cũng giống như các anh em thôi cũng bằng xương bằng thịt anh em nhé cũng nợ nần anh em ạ nó không khác gì anh em đâu nhé là mình có thể làm được thì anh em cũng có thể làm được anh em nên thử sức nên thử đầu tư anh em nhé tính này vào lẻ anh em nhé tính nào vào mạnh xỉu anh em ạ cầu đang chạy một một rất là dài anh em nhé ok tiếng này đúng tiếng kết thì đúng tiếng ăn to anh em nhé túi một món quà đầu like đi một cái like không có một cái gì hết trơn á mọi người ơi số điện thoại zalo mình có để trên màn hình anh em nhé dạ. thì anh em nào đang đợn đần thì chủ động inbox cho mình nhé nhắn tin cho mình nhé thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé qua được cái thời kỳ khó khăn nhất cho anh em để anh em có hy vọng cho cuộc sống anh em nhé thế này mình vào mạnh tay sắp đôi anh em ạ cầu đang chạy một một thì mình cứ đi theo một một anh em nhé tiếng này mình vào 10m ok tiếng này gấy anh em ạ trong cuộc sống thì ai cũng có bóp ngã anh em nhé mình vấp ngã ở đâu thì mình đứng lên đấy mình không đứng lên được thì mình phải nhờ người ta dắt lên anh em nhé chứ không phải mình gấp ngã xong rồi mình cứ nằm như đấy đâu anh em nhé tiếng trước gây anh em nhé nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái số vốn mình đã có anh em ạ vì mình từ số vốn nhỏ mình đã đánh lên số vốn lớn rồi nhá nên mình rất tự tin để mình đánh anh em nhé tiếng này mình tiếp tục mình theo tiếp theo như tay trước anh em ạ ok tiếng này ăn anh em nhé nó hôm nay rất nhiều anh em có nhắn tin đấy tin riêng cho mình bảo mình là giúp với thì mình cũng nói luôn là mình cũng không có thời gian để giúp nhiều anh em ấy thì anh em tự vào nhóm rồi mình đánh tay nào đó anh em đi theo đánh theo mình tay đấy thôi anh thực sự mình không có thời gian đâu mà đi giúp từng người một anh em nhé tiếp tay này hôm nay thứ mấy tao đi thứ hai à? em cảm ơn chị thế này mình màu mạnh uh, à, chắn anh em nhé đấy thì như anh em nào mà đang gọi là bế tắc trong cuộc sống thì chủ động inbox cho mình nhé thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em giúp cho anh em có cuộc sống nó ổn định hơn nhé và sau khi anh cuộc sống anh em ổn định thì anh em từ bỏ những cái cuộc chơi đi tập trung lo cho gia đình anh em nhé hôm nay là người mình cũng đang mệt mệt ấy mình cũng không muốn định à, đăng video lên đâu người mình nay nó cũng mệt mệt một chút đấy nhưng mà thôi mình cũng cố đăng cái video lên để cho để cho anh em xem nhá. tiếng này mình vào mạnh lẻ anh em ạ anh này này ăn anh em nhé thực sự mà nói ra thì mình cũng nói thật là rất là nhiều anh em ở trong cái video mình đang xem này rất là nhiều anh em ở trong trong cái video ấy, đang xem video của mình ấy thì chắc khoảng tầm rất là nhiều anh em cũng đang lợn đần. cũng nói đến cái casino thì hầu như là anh em đều ai cũng biết ai cũng ăn gặp mình nói thật nói đến cái casino thì hầu như là chắc ai cũng biết đến rồi cũng chẳng ai xa lạ rồi nó xâm nhập vào nước Việt Nam mình cũng rất là lâu rồi anh em nhé hàng chục năm rồi hàng vài chục năm đây rồi nên là hầu như anh em nào cũng có trải nghiệm là anh em nào cũng có va vấp rồi và hầu như những người va vấp là hầu toàn là gọi là thực sự là chưa có những người nào quá giàu về cái cờ bạc này anh em ạ cũng có người thắng người thua nhưng mà tỷ lệ người thắng nó sẽ cao hơn anh em nhé tỷ lệ người thắng ấy nó sẽ thua thấp hơn là những người thua anh em nhé hầu như anh em là có lòng tham đặt lên cao quá anh em ạ thứ nhất là lòng tham đặt lên cao này thứ hai là cái tâm lý nó không vững vàng anh anh em ạ cứ thua một vài tay là máy tính sau là mình cứ tất tay vào cầu đen thì có cầu đỏ có cầu đỏ thì đánh nhỏ nhưng cầu đen thì đánh hết mình thì mình nói thật với anh em nó có tiền núi tiền núi cũng chẳng có thể đỡ được chơi làm sao cho nó hiệu quả chơi làm sao đặt cái mục tiêu là kiếm thêm thu nhập cho gia đình lên hàng đầu đừng có chơi theo kiểu mù quáng anh em nhé đây là mình trao đổi với anh em như thế đây thì anh em xem video đấy thì số vốn của mình bây giờ đã lên hàng trăm m rồi anh em nhé với cái số vốn từ 6 m anh em làm được cái gì hay đi ăn đi nhậu nó cũng hết nhưng mà thay vì đó từ cái vốn 6 m mình có thể làm cái số vốn của mình lên x 10 x 20 lần rất là đơn giản mình làm được thì anh em làm được thôi có gì là khó anh em nào không làm được thì chủ động inbox vào số zalo mình có để trên màn hình mình sẽ hỗ trợ giúp cho anh em làm sao nhân cái số vốn của anh em lên x 10 x 20 lần Đấy còn những anh em nào mà đang quá khó khăn đấy thì chủ động inbox cho mình mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé đấy là những cái gì mình có thể chia sẻ cho anh em chứ không thể nào mình bưng bát cơm của mình đưa cho anh em được mà mình chỉ có đưa cần câu cho anh em tự đi câu anh em nhé tự đi câu mà kiếm uh, mồi anh em nhé còn chứ mình không thể nào bê cái nồi cơm nhà mình sang cho anh em được anh em ạ đây là những cái gì mình trao đổi vậy còn những anh em nào có cái số vốn đấy từ một hai trăm k cũng có thể tự tin vào nhóm nhá một hai m cũng có thể tự tin vào nhóm nhá một hai trăm k tiêu cũng hết nhá anh em nhé nhưng mình cố gắng làm sao đầu tư một hai trăm k để số vốn của mình nó to lên tiêu vào những cái món nó xứng đáng anh em nhé bây giờ ở cái Việt Nam mình thì thêm 100k thì chắc dắt cái xe ra ngoài đổ xăng rồi bao thuốc công nước là hết nhưng ngược lại 100k nếu như anh em mà đầu tư một cách thông minh thì có thể lên hàng triệu có thể mua được những cái đôi giày cũng tầm trung rồi anh em nhé hoặc mua những bộ quần áo có thể là đẹp đẹp rồi anh em ạ Đây là những cái gì mình chia sẻ đây. Hiện tại thì số vốn của mình đã lên là 132M rồi, 13 152M rồi anh em ạ với cái số vốn 6M mà mình đánh đánh lên 152M thì còn gì mà lũy tiếc hả anh em anh em tiếc gì cho mình một like một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình số Zalo mình có để trên màn hình đấy thì anh em nào tua tha đần đần thì chủ động kết bạn vào Zalo cho mình nhá mình sẽ hỗ trợ kéo cho anh em một cách an toàn nhất về bờ mình cũng xin phép là dừng video chào tất cả anh em nhé nhiệm tình trường người ta dày dặn lắm rồi anh lẽ xỉu ba chán